Thế hôm nay ờ, Sở Mô giới thiệu với mọi người về cái tủ điện nhá à, Đây là cái tủ điện à, Điều khiển qua Bộ điều khiển wifi này khiển ờ, phù hợp cho điều hòa nóng lạnh hiện giờ bật tắt đấy tổng khởi 40A vào thì cũng được ở đây mình đang dùng loại 22A Ờ, ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé